tránh xa ra người đầu tiên tham phú phụ bần hạng người này là không tình cảm chỉ mê tiền ham lợi cầu danh đừng thứ nhì là kẻ vong ơn đành lòng quên hết nghĩa hết tình loại người này trời không sơ đất bước ra đường chỉ sợ trời mưa đi dưng chuyện nỗi sầu xung quanh làm người ta tan nát cửa nhà những người này đừng nên thân thiết sẽ có ngày mang họa vào thân ôi những người nham hiểm trong tâm thì đừng nên kết hữu thâm tình Loại người này đầy toan và tình Sống vô tình biết mình mà thôi Không tôn trọng nguyên tắc đưa ra Nhiều lần quên câu hứa câu hẹn Một vài lần còn tha còn thứ Nhưng qua nhiều không còn niềm tin song tháng ngày vì lòng tin dễ mắc khó tìm cuộc đời này đừng ham vật chất bởi nghĩa tình mới là mãi mãi trong tâm thì đừng nên kết hữu thâm tình loại người này đầy toan và tình sống vô tình biết mình mà thôi không tôn trọng nguyên tắc đưa ra nhiều lần quên câu hướng câu hẹn một vài lần còn tha còn thư nhưng qua nhiều không còn niềm tin hay song thắng ngay vì lòng tin dễ mất khó tìm cuộc đời này đừng ham vật chất bởi nghĩa tình mới là mãi mãi hay song thắng ngay vì lòng tin dễ mất khó tìm cuộc đời này đừng ham vật chất bởi nghĩa tình mới là mãi mãi cuộc đời này đừng ham vật chất bởi nghĩa tình mới là mãi mãi sinh Còn mẹ cha bo đôi không nhìn Với người nhà đầy toan và tình Với người ngoài xem trọng và tinh Khi say về là mặn sống thân Bạn nhau chung chăm sóc ân cần Khi có tiền bạn ơi nhau nhé Lúc hết tiền xin mẹ đổi cha khi cha mẹ của cái chưa chia thì bày con xôm tôi đi về khi chia rồi thì không còn thấy giống như chim ăn rồi lại bay đi ra đường đạo lý trên môi dạy người ta hiếu kính cha mẹ nhưng ở nhà thì đâu làm thế coi cha mẹ như một người dưng nuôi con mẹ luôn ước mong sao ngày thành công ba má tự hào cha mẹ nào mà không chua xót khi con mình bị đời cười chê người tìm trắng ra người thì cha mẹ bỏ không chứ tình mưu cầu lời danh đi ra đường đạo lý trên môi dạy người ta hiếu kính cha mẹ nhưng ở nhà thì đâu làm thế coi cha mẹ như một người dưng nuôi con mẹ luôn ước mong sao ngày thành công ba má tự hào cha mẹ nào mà không chua xót khi con mình bị đời thì cha mẹ bỏ không nhìn Ôi cuộc đời người toán người tin Bỏ chữ tình mưu cầu lời danh Người tìm chẳng ra người thì cha mẹ bỏ không nhìn Ôi cuộc đời người toán người tin Bỏ chữ tình mưu cầu cuộc đời người toan người tình bỏ chữ tình mưu cầu lời danh chẳng đủ chẳng đầy ăn vài đồng thì mày lá may mắn chút công chùa sinh lọc giàu sang thấy sư thầy tay chập thưa vân dù là sư nho tuổi hơn mình cha mẹ thì dưỡng nuôi mình lớn nói câu một cha lời hai câu ra đời con sống hy sinh còn mẹ cha thui thui một mình say vào thì con thương mẹ lắm hát những bài công mẹ ơn cha dân lên chùa những thứ cao sang ở nhà cơm mẹ phải tự làm ra ngoài đường dạ thưa trao hỏi nhưng đối với mẹ thua một người dưng câu hiếu đạo là nhật ai ơi bạn ngoài kia rồi cha lọc lừa không đạo nào mà quá đau hiếu hiếu cha mẹ mới là đi tu ta cũng được sinh ra có cha mẹ đi vào chùa thì xem lại nhé lo cha mẹ ven toàn hay chưa chùa những thứ cao sang ở nhà cơm mẹ phải tự làm ra ngoài đường dạ thưa chào hỏi nhưng đối với mẹ thua một người dưng câu hiếu đạo là nhận ai ơi bạn ngoài kia rồi cha lộc lừa không đạo nào mà quá đau hiếu hiếu cha mẹ mới là đi tu Phật của chúng ta cũng được sinh ra có cha mẹ Đi vào chùa thì xem lại nhé Lo cha mẹ ven toàn hay chưa Phật của chúng ta được sinh ra có cha mẹ Đi vào chùa thì xem lại nhé Lo cha mẹ ven toàn hay chưa Đi vào chùa thì xem lại nhé Lo cha mẹ ven toàn hay chưa con cũng xem thường ra ngoài đường thờ quân chôm cướp gây tai họa cha mẹ chịu thay cha la gầy con quá ham chơi mẹ dạy con con nói lắm lời nhưng ra đời ngờ ngã ngơ ngẩn rốt nhưng lại cho mình là khôn cha với mẹ chỉ biết cho thôi vì tình thương mà chẳng biết đòi con thì vội mà không biết cha nhưng cha mẹ luôn lòng vị tha cha mẹ thì không hỏi không hang ở nhà con ăn nói ngang tàng nhưng mà vào công ty thì khác luôn cúi đầu một dạ hai vân Ôi cái gì còn cùng khoe khoang Từ làng trên đến khắp họ hàng Cha mẹ già bền hơn cả dẫu bà tiền nhà cao chẳng thèm lo cũng chẳng cho tiền ra ngoài đường thì rất có tiếng đi từ thiên giúp người không may cha con thì còn nỡ coi khinh mẹ dạy con con cũng xem thường ra ngoài đường thờ quân trộm cướp gây tai họa cha mẹ chịu thay cha la gầy con quá ham chơi mẹ dạy con con nói lắm lời nhưng ra đời ngờ ngã ngơ ngẩn rốt nhưng lại cho mình là khôn một khi mất đi thì người ta mới biết trân trọng dẫu bà tiền nhà cao cửa lớn sao xanh bằng bên mẹ bên cha xin lỗi chân thành con nợ mẹ một tháng nhà ấm con nợ mẹ những ngày dài bình yên con nợ mẹ một bữa cơm ngon nợ đàn con cho má ấm bồng con nợ mẹ những đêm lạnh giá chưa bao giờ con tặng mẹ cánh hoa chơi con đã bị lừa theo bạn bè vào nơi tội lỗi trong khóc tu con nhìn thời gian trôi khi quay về con chỉ mong sao được mẹ ôm con giống năm nào như những ngày mà con con bé ở trong lòng con cần mẹ chờ che bàn chân mẹ cứ dung hoài con nguyện cầu mẹ luôn mạnh khỏe con nỡ mẹ những giọt lệ hạnh phúc một khi mất đi thì người ta mới biết trân trọng thương mẹ thì đừng làm cho mẹ mong sao được mẹ ôm con giống năm nào như những ngày mà con con bé ở trong lòng con cần mẹ chờ che hôm nay tòa kiêu áng chung thân nhìn bàn chân mẹ cứ rung hoài con nguyện cầu mẹ luôn mạnh khỏe lệ hạnh phúc một khi mất đi thì người ta mới biết trân trọng thương mẹ thì đừng làm cho mẹ khóc hãy thương mẹ như mẹ đã từng thương một khi mất đi thì người ta mới biết trân trọng your nào so sạch tôi bất hiếu lúc xanh tiền bỏ đôi không lo ngày mẹ đi làm đám linh đình cũng toàn là bao ngơ gì cả nhưng tiếc là bây giờ làm đồ ăn rơi khắp căn nhà bởi mẹ già bàn tay gây yếu túi xuân ấy mẹ còn được bao nhiêu con mang mẹ bồ điệt hay sao mẹ ngồi im không nói câu nào tai mẹ giờ chẳng như mỗi bữa cơm mẹ chẳng dám ngồi do tuổi già thường hay quên lãng có khi tôn tâm gọi được bao nhiêu này những đứa con hãy cười lên khi vẫn có mẹ dẫu bà tiền nhà một chiều mưa mẹ đã đi rồi bao lỗi lầm giờ con sám hối nhưng tiếc là mẹ chẳng được nghe con xin mẹ tha thứ cho con đạo làm con nhưng chẳng vuông tròn quên những lời ngày xưa mẹ nói quên nghĩa tình quên cả đạo làm con hãy cười lên khi vẫn có mẹ dẫu bà tiền nhà cao cửa lớn sao xanh bằng có mẹ ở cạnh bên này những đứa con hãy cười lên khi vẫn có mẹ dẫu bà tiền nhà cao cửa lớn sao xanh bằng có mẹ ở cạnh bên đường con của mẹ thì năm mới đưa nhưng sao lại bỏ mẹ ở ngoài mưa hôm nay là ngày lễ vu lan mẹ vẫn mang rau Mẹ me bên đường bởi cuộc đời thì trăm ngàn lối nhưng mẹ thì chỉ một người mà thôi cầm một nén nhang cầu bình an cho những mẹ già cho con vì đồ ngon mẹ phải để dành con hỏi mẹ mẹ ăn gì chưa mẹ nó rồi con của mẹ ăn đi dẫu xã hội này bỏ rơi con thì đừng lo con vẫn có mẹ cho dù là một một nén nhang cầu bình an cho những mẹ già xin đừng là người con bất hiếu mất mẹ rồi không tìm lại được đâu cầm một nén nhang cầu bình an cho những mẹ già xin đừng là người con bất hiếu mất mẹ rồi không tìm lại được đâu hàng trăm lời chúc như trong lòng mong mẹ bình an vu lan này còn ở nơi xa chẳng thể mua hoa để tặng mẹ con thân thơ rồi con ngồi khóc con nhớ mẹ nhớ nhà thương cha trang cơm vì ngoài kia ba thanh đôi nghèo con đừng tặng mẹ thứ gì hết hãy để tiền cho người lắm nguy vu lang này bao kẻ ra đi từ giàu sang cho đến thấp hèn ta nhìn lại đời vô thương quá kiếp con người sao thật mong manh âu lo vì rủi ro ở khắp quanh mình ai cùng điều lo cho mang xong lúc mẹ cần con chẳng ở bên dù cho thế nào gửi mẹ bao câu chúc chân thành con nguyện cầu mẹ luôn mạnh khỏe công cha mẹ ơn nặng như sơn. sang cho đến thập hèn ta nhìn lại đời vô thương quá kiếp con người sao thật mong manh vu lan này ai cũng âu lo vì rủi ro ở khắp quanh mình ai cùng điều lo cho mang xong lúc mẹ cần con chẳng ở bên cho thế nào gửi mẹ bao câu chúc chân thành con nguyện cầu mẹ luôn mạnh khỏe công cha mẹ ơn nặng như sơn dù cho thế nào gửi mẹ bao câu chúc chân thành con nguyện cầu mẹ luôn mạnh khỏe công cha mẹ ơn nặng như sơn cả cuộc đời Con xin đời một giây lầm lơ Nhưng không ngờ xa vào vòng lao ly Con xin đời một bữa cơm no Đời chẳng cho tư trôi thẳng thừng Con xin đời một nơi để đứng Nhưng đứng chỗ nào cũng bị đuổi đi con sinh đời đời nói con ngu làm gì ai tin kẻ đi tù con đau lòng rồi con bất khóc ướt bây giờ có mẹ kề bên con xin mẹ tha thứ cho con phận làm con nhưng yêu không tròn nhưng mẹ cười và không hề nói chỉ ôm chặt con vào lòng thôi đến cuối cùng con mới hiểu ra ở cạnh ta chỉ có gia đình khi xưa thì hàng trăm bạn tốt nhưng bây giờ chỉ còn mẹ cha chi sống cho mình khi gặp chuyện mình đau một thôi nhưng cha mẹ đau mười bạn ơi cần gì ai tin kẻ đi tù Con đau lòng rồi con bất không Ướt bây giờ có mẹ kề bên Con xin mẹ tha thứ cho con Phận làm con nhưng hiếu không tròn Nhưng mẹ cười và không hề nói Chỉ ôm chặt con vào lòng thôi đến cuối cùng còn mới hiểu ra ở cạnh ta chỉ có gia đình khi xưa thì hàng trăm bạn tốt nhưng bây giờ chỉ còn mẹ cha đời như giấc mơ đừng nhờn nhơ chỉ sống cho mình khi gặp chuyện mình đau đông bụi ba.